Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đất Hà Nội Hôm nay tôi lại giới thiệu với các bạn một ngôi nhà nữa tại tổ 14 phường Yên Nghĩa Hiện tại là tôi đang đứng ở bên ờ, cạnh của ngôi nhà đây Các bạn có nhìn thấy Đây là nhà văn hóa sân chơi rất là rộng Đây phía bên này là trục chính của tổ 14 Khu chợ đây, ngay ngã ba, đường ô tô rất là rộng rãi Và đây là khu nhà của chúng ta À, ngôi nhà này có diện tích là 35 m 2 xây uh, ờ, 4 tầng 4 à, tầng một tum với giá chào bán là 1 tỷ 92 chị 920 triệu đây là phần ngõ của ngôi nhà đây chúng ta vào quan sát đây chúng ta đây là phía này là ngõ chính này trục chính của tổ 14 ngõ rất là rộng ô tô vào thoải mái luôn đây là phần à, phía mặt tiền đây chúng ta phải quan sát và tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn à, ra trước cửa của ngôi nhà đây là hai ngôi nhà à, hiện tại chúng tôi đang chào bán hai căn bên cạnh là chúng tôi đã bán rồi ngôi nhà có diện tích 35m à, như vừa tôi thông giới thiệu các bạn đây là phía mặt tiền của tầng một ngôi nhà được làm từ đều được ốp từ đá granite màu đen và phía lớp cửa cuốn đây chúng ta quan sát đây nào phần tầng 1 ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện nên là chưa có điện và các thiết bị chưa được lắp các bạn nhé và tiếp theo này tôi sẽ đưa các bạn sang bên phía bên hông của ngôi nhà có cửa rất là thoáng đây và đây là phần mặt tiền này đều được là sơn trắng làm giả ban công và đắp cột à, tạo cái điểm nhấn của phần mặt tiền và tiếp theo đây là chúng ta sẽ đi vào không gian ờ, tầng 1 của ngôi nhà về không gian của tầng 1 ngôi nhà thì hiện tại ờ, chúng tôi đang ờ, để một phòng rộng một thang cuối để chúng ta có thể làm không gian để xe và phòng ăn cho nó rộng rãi đây không gian tôi đang đứng đây là chính là phòng để xe chúng ta vào quan sát đây là phần để chúng ta đứng từ bên trong này quan sát cho nó được rộng hơn đây là không gian phần để xe đây bên trên có hệ thống ờ, trần thạch cao sau sẽ có hệ thống ờ, đèn nép này và hệ thống ờ, đèn tít bên đây là ừ, các ổ điện đầu chờ để chuẩn bị lắp và phía bên trong này chính là phòng bếp về phần bếp thì sẽ có tủ bếp và mặt đá này tủ bếp thì sẽ làm từ gỗ xoan đào mặt uh, bếp sẽ được làm từ đá tự nhiên đây chúng ta có nhìn thấy này và bên này là chậu rửa ở chậu rửa thì thường bên tôi sẽ làm từ inox 304 hàng nhập khẩu các bạn nhé và phía có thêm một cái, cái kính ốp bếp kính à, trang trí đây nữa và tiếp theo đây là chính là phòng à, vệ sinh của tầng 1 rất là rộng đây chúng ta có nhìn thấy vệ sinh tầng 1 thì sẽ có một cái nguồn cầu và bên trong này sẽ có hệ thống máy bơm đây hiện tại máy bơm là chúng tôi đã nắp rồi còn à, thiếu bồn cầu nữa đây chúng ta có thể đứng à, từ phía bên à, gian bếp nhìn ra rất là rộng và tiếp theo là phần phần à, cầu thang của ngôi nhà về phần cầu thang của ngôi nhà thì toàn bộ hệ thống mặt bậc một cổ bậc thì đều được làm từ đá tự nhiên là bình định này các bạn này quan sát và tiếp theo là phần phần à, tay vịn thì, thì sẽ được làm từ à, gỗ trò các bạn nhé rất là chắc chắn đây và tiếp theo là chúng ta sẽ đi lên trên tầng 2 của ngôi nhà về phần tầng 2 của ngôi nhà thì hiện tại là được chúng tôi à, thiết kế một phòng rộng để làm phòng khách và phòng sinh hoạt chung đây chúng ta phải đây là phần hành lang này đây không gian nhìn xuống với tầng 1 và bên này là chính là phòng khách rộng đây thì qua bên đây nhìn thấy đây là không gian của phòng khách rất là rộng bao gồm à, có hệ thống trần thạch cao à, đầu chờ của điều hòa và trên đây là hệ thống đèn nét đây chúng ta nhìn thấy rất là thoáng luôn hệ thống cửa sổ thì sẽ được làm từ uh, cửa hai lớp bên ngoài sẽ là cửa nhựa loại thép cửa um, chống ồn rất là tốt và bên trong sẽ là cửa sắt và tiếp theo là chúng ta sẽ đi trên tầng 3 của ngôi nhà đặc biệt là ngôi nhà này bên ờ, cạnh chúng ta còn có thêm một cái cửa sổ này nữa cầu thang phần cầu thang rất là thoáng về phần tầng 3 của ngôi nhà thì sẽ được ngăn nằm hai phòng một phòng ngủ phía đằng sau đây chúng ta phải quan sát có hai cửa sổ rất là thoáng đây là phòng ngủ phía đằng sau đây là cửa sổ ờ, bên cạnh này và đây là cái cửa đằng sau giếng trời đấy các bạn có ô chờ điều hòa bên trên là có hệ thống trần thạch cao và đây là sẽ là hệ thống cửa sông trong phòng sau sẽ được làm chúng tôi làm từ ờ, gỗ ờ, trò à đều là gỗ thịt hết và tiếp theo đây là đi sang phòng ngủ phía đằng trước đây là phần ờ, phòng ngủ phía đằng trước đây tương đối là rộng cây chúng ta có thể kê giường tủ hoặc là thêm một cái ban làm việc bàn thăng điểm nữa đây ngôi nhà này chỉ khoảng tầm 15 à, ngày nữa là vào, vào được thôi đây là phần à, đây là à, vệ nền khối này đang uh, chiều nay thì chúng tôi sẽ lắp và tiếp theo đây tôi sẽ đưa các bạn lên trên uh, tầng 4 của ngôi nhà tầng 4 của ngôi nhà thì cũng như tầng 3 cũng sẽ chia hai phòng ngủ như vậy và một phòng ngủ phía đằng sau đây rất là sáng đây phòng ngủ hai cửa sổ rất là rộng đây là phần giường trời này và phía bên này chính là một à, phòng ngủ nữa của tầng 4 cũng như tầng 3 thôi cũng đầu chờ ổ điện này cáp tivi đường chờ mạng ờ, đầu chờ của điều hòa hệ thống chân thành cao và hệ thống cửa sổ hệ thống phòng và bên này là chính là nhà vệ sinh trong nhà vệ sinh thì sẽ gồm bao gồm à, bồn cầu này vài xịt này hệ thống à, vòi hoa sen đầu chờ của bình nóng lạnh và hệ thống lavabo tiếp theo chúng ta sẽ lên trên tầng à, thượng ở trên tầng thượng thì chúng tôi có một à, cái tung thang và phía trước phía sau chúng tôi để thoáng làm à, sân phơi rộng đây là sân phơi của phía đằng sau đây đây chúng ta có nhìn thấy đây là phía sau dân cư xung quanh rất là đông chúng ta nhìn ngay bên cạnh này chúng ta nhìn thấy cái tòa màu vàng cái chính là trường cấp 1 của à, Yên Nghĩa các bạn nhé trường tiểu học đấy trường tiểu học kiểu màu non ngay cạnh đấy rồi bên cạnh đây chính là nhà văn hóa này và tiếp theo là chúng ta sẽ đi sang à, phòng à, sân phơi của phía đằng trước đây các bạn có nhìn thấy chúng ta về có thể là một uh, phía đằng trước chúng ta làm phân phơi đằng sau chúng ta làm nơi trồng rau hoặc là cây cảnh rất là thoáng đây đây toàn bộ phía view đằng trước của ngôi nhà đây xung quanh dân cư thì rất là đông nhà ngôi nhà nằm ở ngay ờ, trục chính của tổ 14 phường Yên Nghĩa ngõ rộng 4 ờ, mét ô tô có thể vào được đến cửa luôn ngay cạnh sát nhà văn hóa thì ô tô gửi thoải mái cách uh, bến xe Yên Nghĩa 2,5 km và khu đô thị Đô Nghĩa uh, ờ, 1,5 cây đi uh, 3 300 m là ra đến trường mầm non và trường uh, cấp 1 thôi giá cho bán hiện tại đang được trên chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 920 triệu đồng các bạn nhé giá có thương lượng và đã bao thuế sang tên sổ đỏ có hỗ trợ vay vốn ngân hàng ngoài ra thì một ờ, khu vực này bên tôi còn ờ, một vài căn nữa à, nếu các bạn có nhu cầu mua thì các bạn có thể à, liên hệ với tôi theo số điện thoại trên video hoặc là đăng ký kênh để được nhận các video khác thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại